bây giờ chúng tôi ờ, tiến hành ờ, lắp cái ờ, tấm chắn bùn cho máy này thì máy có một tấm to này đấy, và hai cái tấm hai cái tay hai bên như này đấy hai cái tay này chúng ta lắp đằng trước còn đây là các tấm chắn của máy có hai tấm to này đấy, hai tấm to lắp hai bên và trường hợp làm mà dụng bùn thì chúng ta có thêm hai cái tấm nhỏ này nữa chúng ta lắp bên ngoài này để cái tấm chắn nó to ra vâng đúng rồi vâng không cái này không phải hai bộ đâu chú một bộ của nó vâng nhưng mà hai hai hai cái này tấm. nó bắt thêm vào đúng bắt thêm bắt thêm vào đây nó không làm một tấm điện như này mà nó thiết kế như thế khi <coughs> tấm này chắc ở trên tấm này ở dưới hay hỏng cái tấm này trước thì chỉ hai tấm này thôi chẳng hạn đấy. đây bộ phay rồi cây đấy còn đây là cái bánh cày vâng cây cây lên uống là lên đưa là đất không có là đất không có có là đất có à. chỉnh hướng nghiêng bên này nghiêng à, bên kia à, được đấy. cao thấp được đấy nhá đó là đất đồng chiêm thì vô tư thôi vâng vâng còn thiếu cái nữa nhá ừ cái gì ạ thiếu cái rạch luống nhá ừ đấy. rạch luống thiếu nhá Ở ờ, rạch luống hôm qua là là chú bảo có lấy cơ mà có đủ hết chứ mà tao đủ hết chứ mà Giật lúng à? Ờ, lấy là phải lấy cả đủ chứ. Rạch lục nghĩa, rạch là, rạch cái là bác không phải vun nữa vì ờ, bác chỉ việc là bổ chỗ thôi. Đúng rồi. Đấy. Chính Ừ. Độc thêm hai mình sát hai bên. Ừ, hai bên đều, chú đừng nó nói ờ, đùa, nó như cái mũi cây này nó nhọn như mũi cây này. cây ấy, nhưng mà nó có tỏa chỉnh hướng được chỉnh chỉnh hướng chỉnh, chỉnh uh, luống to luống nhỏ được đó. Đấy, đúng, đúng, đúng, đúng, có rộng rộng rộng mà hẹp rộng thì chú sẽ cho hẹp rộng nó thế mà đây có thiếu con không? đây còn uh, hai con ốc uh, lắp rồi đấu đây đây là bánh bánh đây cày đây cái bánh kia bánh bám cày đây là phay đây là mũi cày đây là bánh nồng còn thiếu cây gạch luống đấy thế chữa mua còn thiếu gạch luống <laughs> chưa tiếc ừ, đây vừa đây đấy mới là phay nữa đây cái bừa cán ông thích cán thì ông lấy cái đan ra mấy cái phên rồi đấy ông cán ông thì ông đóng vào cái lỗ rẻ quá đây là, đây là cả một cái bộ này là của cây mới phay và cái bộ này là bừa yeah, dạ, bừa và bánh lồng bánh lồng bánh lồng, bánh vâng. lồng. Ừ, đây cái này là bánh tay ừ, đây mới nó gọi là bánh lồng này vâng đúng rồi đấy. bánh lồng và bừa đấy, nói là nó rõ nó đủ đấy. đấy là cái bảo hiểm kiểu như các đồ bu của xe máy đấy, bộ này này sáu bén lắm sáu bằng cái treo lên sáu ờ, chỉ làm được ấy không làm được nước loại này làm được cả nước mấy của sáu thì cũng làm được nước nhưng mà nó lâu lâu lắm không cậu mang đi làm mà dọc nhưng mà lâu À, cái ruộng này là làm được cả nước làm cấy đấy làm làm ruộng cấy được ạ làm ruộng khô ruộng cấy được kéo mình lại phải mua mới rồi cái hãng này là có khả năng thông dụng nhất cũng cứ nghĩ là mua con trâu mà đi cày thì đã công của con trâu lại công của người nếu là vâng. một rào cấy ừ. thì đất ừ. thế nhưng mà nếu là cái máy thì làm buổi nó hai vâng. sao thì à. giá nó sẽ thấp rồi cái con cái này nữa này cái này là cái trống của của thằng này lắp bánh này vào để độ độ để làm lên ờ, xuống cho của thằng này ví dụ chỗ nào mà sâu quá thì cái này gì xuống phải xem cái độ bền cái độ bền thì là quan trọng đấy. không cái này thì máy dầu này thì nó bền nó lành làm nó hai ừ. mà lại <laughs> không nó có ấy đấy nó có giấy bảo hành có đấy. bảo hành một năm luôn mà bảo hành một năm đấy bảo hành một năm không thì ông cứ mạng này ông cứ như cái khách nó mua ấy mẹ năm trước làm sau tung bán 5 triệu cho uh, thằng uh, à, 8 thẻ 8 thẻ lại bán đi 4 ừ. triệu 4 triệu lên cái thằng đãng lại bán vội sắt vụn thằng hách là nó, Ôi, mày nó cái đầu của nó hộp số của nó chả biết là thằng hách nó vào đâu nó vỡ thằng tay là chạy ờ, chạy rơi cu loa nó nó chạy rơi cu loa à? không chạy, không, chạy, không, chạy, chạy cái cũng cái xe con con ấy ừ. cái cái nó tôi không thích lắm như kiểu nó đấy nó lắc nó lắc nó số cái này cái tám không ạ máy tám mới quay nhưng mà cái này không được quay đấy nó mua đầu đấy chỉ giật chết là ông giật cũng được em giật cũng được đàn bà giật cũng được Ôi, thế này là gọi là nông nghiệp hiện đại rồi đấy. yeah. Ừ. Vâng, hiện đại rồi đấy. Thay trâu. Đúng là sao thần nông ông thuyết là có thể không kéo là đưa vào sao thần nông được rồi. Ruộng phải phỏng vấn nhá, ruộng không có mấy mẫu. Ông Trần Di Thiết. <laughs> thôn Nguyễn Sáng Mai Đình. Bắc Giang, chiều vào Bắc Giang đấy. Mua mấy cây tuy là tuổi già nhưng mà huyết áp hơi cao tí nhưng vẫn mua máy cày để <laughs> trở thành sao thần lông huyết áp hơi cao quảng cáo thôi là ô đây cũng quay đây để bán hết mạng này này đấy đấy bán hết mạng quay bán hết mạng đấy đấy thế là nếu là lên mạng thì đấy trần duy thuyết thông nguyễn xã mai đình nhiều qua tỉnh bắc giang đấy là địa chỉ luôn lần nữa ông <laughs> thanh cả nhà cả nhà đứng trên mạng cũng đứng trên nắp ra câu này cây đi đưa lên mạng mạng để quảng cáo nó mình xem nó mới bảo gì cụ ra thấy ông ấy lúc cái xe cải tiến kéo ông hành của con nhá thế mà kia kéo trẻ thế nhỉ đẩy xa xa hành ừ. thế thế mà bằng à, vẫn à, <coughs> người cao tuổi chứ mà vẫn à, chưa dưới dưới người ta vẫn giao cho ông không lấy được thì ừ. phải lại mới làm phải làm muốn nghỉ quá rồi hôm kéo ra vài tạ phân kinh thì còn nát tội hơn thì bánh chú kéo dạ. không ví dụ kéo đây tôi lắp hoàn thành cái dàn áo bên trong cho máy này có lắm cái này là cái ờ, ống hướng ờ, ánh xạ này hướng gió nông nghiệp hữu cơ đấy đúng không còn này hữu cơ đúng không? Cơ. Ờ, đấy công nghiệp hữu cơ. Năm nay toàn sản phẩm hữu cơ. Được. Còn thiếu cái nữa. <coughs> ủa đúng hai vụ ba vụ cho nó ba vụ đi có chút này hai Là trăm xào bảo đấy là cứ diễn ra đồng làm gì mẹ con cái bỏ tiền ra ở nhà quanh quẩn đây thì là mới điêu người về điêu về chết nước thì gì ngồi mãi tôi chán ngồi nhà lắm à, phải đi ra đi, đi khổ quá ngồi lại cũng chán mỏi quá cũng chán không làm quá mỏi cũng chán thì làm đủ sức của mình thì thôi ngoài gì đấy, à, hoàn toàn ngoài luôn máy đã rất hoàn chỉnh như này đấy da dạ, lão chắc chắn đây trường hợp nếu mà chúng ta ra ruộng mà, mà nó sợ bắn nhiều thì chúng ta lắp thêm một tấm bên ngoài này nữa đấy nó rộng hẳn ra đây